À, xin chào các bạn thì cái clip này thì mình xin ờ, giới thiệu các bạn về một một tính năng khá là hay trong uh, Google Maps để các bạn có thể vô Google và đánh Google Maps uh, để tìm kiếm uh, Google Maps đây đánh Google Maps và diện đây nó ra bảng à, bản đồ cho chúng ta chúng ta có thể xem và chúng ta có thể tìm kiếm như đây mình kiếm Hồ Chí Minh Việt Nam này để trải nghiệm cái tính năng 3D à, của Google Maps các bạn có thể sọ mũi tên này lên và những cái à, cái bức ảnh mà nó có mũi mũi tên vòng quanh như thế này là uh, nó thể hiện được, được có thể xem được uh, chế độ ảnh uh, 360 độ đây chỉ những bức ảnh thôi đây là những bức ảnh ở chế độ 360 độ thì chúng ta có thể bấm dưới đây để xem và trải nghiệm này bạn sợ xuống ở đây thì nó cho chúng ta thấy được cái link ờ, đi chúng ta đây chúng ta có thể lên đây chúng ta có thể xem phóng to xem đây nếu bạn nào ờ, chưa biết thì chúng ta có thể làm theo này này này này này đi tới vô trong Hải Loan à, rất là rộng Đại Nam Văn Hiến như đây chỗ hay là mình xem à, ảnh ở chế độ 360 độ ờ, xem chạy dạ, xuống nhưng bức ảnh là một mà mình muốn xem thì phải có cái mũi tên là mình mới di chuyển được này à, à, di chuyển được nè ở đây à, có thể xem được những cái đền đài đây quay lại bản đồ à, Cần Thơ ở đây thì những bức ảnh mà nó có à, vòng xoay thì mới xem được chế độ 360 độ nha các bạn đây là bến Ninh Kiều này đây là toàn là ảnh thôi Uh con có thể trải nghiệm được cái uh, tính năng uh, của Google Maps rất là tuyệt đây như chúng ta đang đi uh, trên máy bay vậy đi tham quan à, các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tính năng của Google Maps nữa và để cho cuộc à, tham quan chúng ta thêm phần um, sinh động hơn thì các bạn có thể ấn F11 để cho nó full màn hình các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tính năng uh, xin chào các bạn nhé hẹn các bạn ở clip sau